Vancouver. Dạ, hân hoan chào đón quý vị tới tới chương trình tuyển lựa tài năng ngôi sao điện giật. Dạ, kính thưa quý vị, suốt một thời gian dài, ban giám khảo chúng tôi đã lựa chọn sàng lọc, bươi móc, sàng tới sàng lui. Rốt cuộc cũng không tuyển được người nào hết. Nhưng Cuối cùng chúng tôi cũng đã tuyển được một số người tài năng Chúng tôi xin tuyên bố Ủa, bác, bác, bác, bác, bác, bác, bác ơi, bác, bác, bác ơi, bác Ủa, security đâu mà sao không giữ người vậy vậy? Dạ, kính thưa quý vị, sao đây? Bác ơi, bác, bác đi đâu vậy? À, đi, đi, đi cua con nhọt đi đâu đi cua có nhọt à đi cua cái cô bị bụng nhọt á hả không phải đi cua có nhọt ba, ba, ba, nói... có nhọt đó có nhọt có có sĩ đó có có sĩ đoan trường đó à dạ ca nhạc do do do do dạ dạ dạ xin lỗi uh, uh, bác ở đây là người miền gì mà bác nói con không nghe được không nghe được luôn à dạ dạ bác, ê tôi tôi hót có đoán được không dạ sao tôi hót <laughs> sao hơi lạ lạ tôi hót hót à hót à lạ lạ lạ lạ do do do do do do tử chim hót dạ dạ dạ dạ, dạ, dạ, dạ được à, bác hát đi dạ dạ tôi hót là đoán thử nghe dạ con đoán bác do do do do do đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người Trung nắng mưa bay trừ cách trở miền trung xa muôn trùng trời ơi hát vậy là biết miền nào rồi người ơi có về miền trung thăm người trung ghé lại miền trung ăn đồ trung à bác người miền trung <laughs> à tôi người miền tây yeah. Dạ. kỳ vậy bác tôi tôi thích vậy á thích dương đông kết tây á <laughs> bán đi miền tây à tôi thấy mặt vậy là biết miền dạ, tây dạ, rồi dạ dạ, dạ. <laughs> ủa bữa nay bác đi đâu rồi đi lên sân khấu đây đâu có tôi đi coi ca nhạc mà không có chỗ ngồi tôi kiếm cái ghế tôi đem đi chỗ ngồi đó chứ ủa ở đây đang làm gì vậy ở đây là đang chương trình à, thu thâu hình ở thâu hình hả dạ thu hình à, mười cho cho cho tôi miếng hình coi <laughs> <laughs> dạ đang thâu đang thâu hình à, à nhưng dạ. mà ở đây làm gì dạ đây là thi tuyển lựa tài năng ạ à. ủa tuyển lựa tài năng hả à? dạ dạ dạ ai có tài năng cho thi à dạ ai có tài năng cũng được thi hết cho tôi thi đi bác thi à cho tôi thi được không bác có tài năng gì à, tôi thi siết Dạ cái này lạ nha à, à, à, Được được siết rồi Vậy cho cho tôi thi nha Ừ Kêu kêu, kêu cái ông kia đẩy cái máy qua đây chút đi Sao vậy À, à đó, đúng đúng rồi à, không sao đâu à, bác, bác à, bác bác bác siết là bác à, đứng ghế này bác nhảy xuống đây gì mày ngu quá nhảy xuống đó cho trào máu hả ủa sao lao ủa sao vậy chứ bác à, leo ghế làm gì thấy người ta nút rắn chưa dạ bác thấy rồi nút lưỡi lam chưa nút miệng chai miệng sành chưa à, à thấy mấy cái bóng đèn này sao à bác uh, nuốt bóng đèn mày tàu lao tao nuốt cái ghế nè nuốt cái ghế nuốt cái ghế xuống dưới rồi đứng lên làm cái gì à, đứng đứng lên để cho cái bóng đèn soi cho người ta thấy mặt tao trước biết đâu được ta nuốt vô là ta chết là sao <laughs> rồi rồi rồi rồi bác biểu diễn cho rồi, dạ, khán giả rồi. Dạ, dạ. coi trước trước khi nuốt cho nói chuyện khán giả dài câu dạ ha. được dạ được kính dạ. thưa quý vị trước đây quý vị đã từng xem nuốt rắn nuốt lưỡi lam nuốt miệng cha miệng sành ngày hôm nay quý vị sẽ xem tiết mục nuốt cái ghế chắc chắn là quý vị đang thấy cái ghế nó bằng sắt như thế này không biết tôi nuốt vào trong nó có chết hay là không chứ gì có chết hay là không có chết hay là không còn ơi nuốt vô nó có chết không à trời đất ông nuốt cái tôi nuốt đâu ông hỏi tôi tao, tao chưa có nuốt lần nào trời ơi sao bả đông quá Đi mà đổ xiết cho cho, ta cho ta nuốt đi Tao đang đói nhiều lắm rồi <laughs> Thôi dẹp đi Giờ hỏi thiệt bác nè Không có giỡn nha Bác còn tài năng nào khác không Làm thơ Làm thơ ừ. Cũng là một cái chuyện hay đó Tôi làm thơ hay lắm đó Rồi bác Tôi là... làm thơ mà đến độ con vợ tôi Nó cũng làm thơ lay theo tôi Sao đó nó nó nó nó nó làm cái bài thơ mà diễn tả về tôi cũng vậy nè Chồng em rất thích làm thơ ra vào ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào Đến nay em rất tự hào con em chưa có đứa nào làm thơ <laughs> Căng thẳng quá, căng thẳng quá Hay lắm, được rồi Bây giờ à, bác uh, biểu diễn cho quý vị khán giả Tôi sẽ đọc một bài thơ diễn tả về quê hương Rồi, hay lắm dạ. Quê hương là rất hay Dạ Hôm qua tán nước rầu đình Tôi lội xuống nước cái quần ướt mềm ừ cái gì kỳ cục vậy bác thơ gì mà nghe không có vệ sinh gì bác làm cái thơ gì mà cho cái nói về cái quần cũng được nhưng mà nó đừng có ướt à ý nó là nguyên ra ra ra ý là ra cái quần không ướt đừng à. có ướt nha hôm qua tấn nó rào đình tôi lội xuống nước cái quần mất tiêu đây đây là anh yêu cầu nha anh yêu cầu là cái quần không ướt thì nó mất nó đâu có ướt bắt đầu sợ thơ của bác rồi đó thôi bây giờ không được thơ là thấy không được rồi bắt Dẫn đầu tài năng là chơi khác không? với anh thôi thơ là chuyện nhỏ tôi là tài năng của tôi là ca hát ca hát yes sir rồi bắt ca nhạc gì nè tôi xin trình bày một nhạc phẩm rất quen thuộc bài hát được mang tên ngoại quốc bài gì bài hát được mang tên ngoại quốc là nhạc chưa ờ, giới thiệu tựa đề mà à, à, à nhạc ngoại quốc à, xin lỗi đó bài hát được mang tên ngoại quốc với tựa đề no limit No Limit Thấy bận bà ba mà hát No Limit là hú hồn mà Ở đây Việt Nam nhiều không lắm Bác phải hát tiếng Việt nữa Phải phải phải rồi tôi phải dịch qua tiếng Việt cháu Rồi bác dịch tiếng Việt Dịch qua đó. tiếng Việt dễ rồi nay đây No Limit dịch qua tiếng Việt không giới hạn Rồi Bây giờ không, bác không, sẽ hát không giới hạn không đúng không? Không có nhạc là hát theo không có nhạc Bây à. giờ ờ, con sẽ làm nhạc cho bác hát Ok Nha Bác muốn hát nhạc hip hop phải không? Rồi hát nhạc rồi, hip hop Rồi làm đi họ ờ, nghỉ nghỉ nghỉ đi nghỉ đi ta đi thi ta chưa biết ta ăn cái giải gì mày phun nước miếng cho mặt tao mày chơi mày phun nước miếng cho mặt tao là sao Ôi, à tao hát dở à, hay khán giả người ta cho tao chứ mắc mới gì mày chưa hát mà mày phun nước miếng cho mặt tao bác hiểu lầm rồi cái nhạc hip hop là nó phải có cái tiếng trống như vậy thôi khỏi đi khỏi đi tiếng trống của mày mất vệ sinh để tao ta hát không hả đi đi rồi, rồi, hát đi. rồi rồi bác hát đi để tao hát à oh yeah Ôi Cái gì vậy Michael <laughs> Michael Jackson Ôi gì Ôi gì ờ, ờ, ờ. Cái gì vậy Michael Bác làm Michael bác phải làm cho nó giống Michael là người ta hốt ở đây nè Bác hốt đâu hốt ở đây vậy Ta tập rồi Ta tập rồi mấy bữa kali ta tập được qua bên này nó lạnh quá hốt nó ruột dạ, hốt cái nó ruột lên đây nó mới dính à rồi được rồi hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu rồi ba hát đi nha à, bây giờ rồi hát thôi hát không đi đừng hốt nữa nhục quá ừ. hốt mà không dính mẹ gì hết nó hát hát không no no no no no no no no đó mày <laughs> mày phun nữa tao nghĩ đó nè <laughs> rồi chớp hát no no no no no no no no no no no no no no limit no no no no no no no no no no no no no no limit không không không không không không không không không không không không không không giới hạn không không không không không không không không không không không không không không giới hạn cái gì hắn nè bác hát cái gì vậy bà hát cái gì vậy bà đang hát No Limit đang hay bắt đưa qua cái lời Việt Nè là cái gì bà nói Ta nè. không giới hạn Mà tại vì cái nốt nó lên mà nó Lên thì Hát tiếng là hát tiếng nước ngoài được Nhưng mà hát tiếng Việt là chắc chắn là không giới ừ. Còn mày la tao sợ tao mới kêu nè nó nè Không được Hát gì là hát bài này thấy không được rồi thôi ấy cho kể chuyện vui đi được rồi kể chuyện vui nếu được cho ta làm mc cũng được được kể chuyện cho khán giả vui đó là một cái tài năng tốt sau đây xin kể một câu chuyện vui cười bể ông bầu rồi kể đi à, chắc vui lắm phải không chắc chắn là vui rồi ngày xưa ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một bà mẹ và ba đứa con sinh sống ở trong làng <laughs> khúc này chưa có cười một ngày nọ Cậu con trai út lên đường đi vào hiến xác cho con chàng tinh Cậu ta đi một ngày, hai ngày, ba ngày không thấy về Dân làng không thấy về bàn lập bàn thờ cho cậu con trai út <laughs> Chỗ này vui rồi ha Chưa có cười Rồi đến lượt cậu con trai thứ hai cũng đi Anh ta đi một tuần, hai tuần, ba tuần rồi cũng không thấy về dân làng biết anh chàng đã chết nên lập bàn thờ cho anh ta <laughs> Cháu thì bắt đầu cười đó. có con mẹ gì đó mà cười rồi người con trai thứ ba cũng đi anh ta đi một tháng hai tháng ba tháng rồi dân làng cũng không thấy anh ta về nên lập bàn thờ cho người con trai thứ ba <laughs> chưa có cười cuối cùng bà mẹ cũng phải đi à cho này cười bà này. đi một năm hai năm ba năm không về dân làng biết bà ta đã chết nên lập bàn thờ cho bà mẹ <laughs> vui quá <laughs> vui quá đâu thấy gì đâu vui đâu cười chưa chỗ này cười chưa cả gia đình người ta chết hết mà cười cái gì sao mày không có lương tâm vậy trời ơi sao bác nói bác kể chuyện cười à, mày không cười mà ở dưới người ta cười đúng là cũng là tài năng hay <laughs> dạ nhưng mà cũng chưa được đủ điều kiện để được mà cái ngôi sao điện giật chết cha giờ bây giờ làm sao bây giờ điện giật á kiếm cái ổ điện cho tao coi chi vậy cắm mẹ vô nó đi cho rồi chứ bây giờ hôn mấy cho ta hát dân ca đi dân ca kỳ này phải đàng hoàng nha hay lắm á đừng hát giống như là nô liên lịch vậy nha rồi bây giờ à, bác hát miền nào nè dĩ nhiên là hồi nãy tôi giới thiệu tôi người miền tây mà <laughs> dạ hát dân ca nam bộ đúng không à, tôi hát dân ca miền bắc <laughs> ờ. vậy vậy nó sốc ghê không dương đông cái tây đó ha rồi bây giờ bác hát thể loại gì nè à, ca, ca trù ca, Tôi trù hay lắm đó Chú đưa tên tuổi tôi trù cho mai có kết quả liền Tôi không có giờ với chú nha <laughs> Rồi bà hát bài gì nè À tôi hát một bài hát rất quen thuộc Bài hát được mang tên Bà Tôi Bà Tôi rất tình cảm Rồi à. mời bác Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình Bà đội cả trời nắng to này là bóng nắng liêu xiêu đưa tôi về làng này là gió mát trăng thanh theo tôi đường lạc làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co không có đường ra <laughs> cái gì kỳ cục vậy trời đất ơi quanh co không thấu đường ra hả không thua à trời đất ơi, ờ, ơi không chú, thua hát gì vậy trời chú chơi tôi hát đi mà chú chú cho tôi đây đi chú ơi tôi đây đi chú ơi bác ơi bác ơi bác đi về đi bác ơi bác ơi bác đi về giùm con đi bác ơi không có thì giờ đó bác ơi bác ơi nam mô na gì nè bác ơi bác ơi con mệt lắm rồi bác có biết không này trời ơi bác ơi bác ơi bác ơi bình thân phục vị tạ lễ hương linh tư bái gì vậy cái gì vậy à, ai <laughs> biết tự nhiên ta đang nói chuyện mà tụng kinh chi trời ơi thì, thì, thì bác nát không phải ý ta nói giống vậy nè là ta muốn là, là nói mà một câu gì thôi là mày thấy mấy đứa bạn ta đâu không bạn bác sao nguyên nguyên một nhóm ở trong bệnh viện tâm thần ra đó bữa bữa nay trời mát rồi người ta cho ra nghỉ ngơi á mày có thấy nó đâu không chỉ tao nữa dạ yeah hồi nãy trước khi vô mà đây ha, mấy đứa kia nó bệnh nặng lắm tội nghiệp nó nó trẻ hơn bác mà nó bệnh nặng nó bị nặng sao bác nó bị con chó cắn cho nên nó bị bệnh nặng lắm con trời ơi tội còn bác nhẹ hơn nên bác sĩ mới vào bác quản lý mấy đứa nó bác nhẹ hơn mà ờ bác tụi kia là bị con chó cắn bác nhẹ hơn ờ tốt ha à, ờ, bác ờ. cắn con chó nên bị á chỉ tài xin mời tất cả quý vị rất nhiều à, chúc quý vị được nhiều sức khỏe à, công việc được à, tốt đẹp và à, nhân tiện đây cũng à, chúc cho trung tâm mưa rừng được à, gặt hái được thành công và cái điều thành công trước tiên là linh thấy quý vị à, ngồi đến giờ này gần một giờ rồi mà quý vị vẫn ngồi đó là quý vị đã thương anh em nghệ sĩ cũng như thương trung tâm mưa rừng một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị chúc quý vị được nhiều sức khỏe may mắn và thành công trong công việc xin cảm ơn